tọa lạc tại lõi trung tâm phường An Thới, thành phố Phú Quốc, đại đô thị Mayhomes Capital Phú Quốc thừa hưởng giá trị sống thông minh, tinh khiết từ hệ sinh thái kép đô thị độc bản của chủ đầu tư Tân Á Đại Thành. Đây sẽ là trung tâm kinh tế văn hóa mới của Phú Quốc, nơi sẽ chứng kiến dòng chảy tài chính hối hả không ngừng và là chốn an cư cao cấp của giới tinh hoa thành phố đảo. Đại đô thị Mayhomes Capital Phú Quốc, thành phố tinh khiết lõi trung tâm đảo Ngọc.